thương không? Thương nào? Thương cho tấm thân cơ hàng ngập ngụy lòng nhìn con đỏ sáng ngang Mong vàng ngày hóa cho tang khi trên xe hoa ai đón đưa nàng Những duyên từ đây đến đòn để lại một mình thân gầy héo hon Cùng tình năm xưa chẳng còn nhưng sao em mãi giữ tấm lòng son Hà cớ chỉ để ta phải xa cách rồi Thiên ý treo người cho ta phần duyên đôi lứa đôi nơi Lời hẹn ước xưa giờ đây cũng sẽ hoa xa xăm có tiếng thở dài khăn sâu mỗi tình không phôi phai để cho duyên phận mình ngang trai từng chiều cô lưu buồn thắng hiu lẽ loi chi tôi với cánh diều tháng năm cứ ngày chờ đêm trong những sao chẳng chút hy vọng thuyền giờ sang sông ngồi lại bến xưa tiếng ai đang đứng sau ô cửa đã trôi nỗi niềm trong cơn mưa cánh hoa xưa giờ còn đâu nữa hẹn lại liên duyên ở kiếp sau sẽ tay nắm tay đến khi bắt đầu dẫu cho có ngàn vận vương đâu này ta nên biết không để lại mất nhau với sau để tâm bi hại như anh lưu vàng trong đó thiên thai kiếp này không thân cũng không duyên cũng không phận vì vũ nàng đón hạnh phúc chúc em bái được thành thân không làm gì nữa cô ơi em sắp xa vùng làng quê bước chân tới thành tây em cũng tình nghĩa đại phu thê yêu nhau khổ làm chi sẽ giờ sắp cách được biệt từ chỉ biết cúi đầu trách cho bản thân không đọc thấu hiểu dòng bản thân không nên gặp cũng đã gặp không nên thương cũng đã thương vì em đã không thương anh nên bây giờ phải xa lánh mong ngày đó quay lại đừng xảy ra đừng giữ cô chặt đến nếu lúc này để tâm hồn này thoát ra bao nhiêu niềm vui bây giờ trở thành niềm tin là vì do thân phận mình không giấu thật chỉ giấu kia có ngờ nơi đây cứ chờ dẫu cho chẳng trọn vẹn bao nhiêu ý thơ mong lung đứng đoàn dãy tơ vương bao giấc mơ tay đưa chiến đò suối theo cánh cò đến nơi giàu sang nhung đậm hoa dùng tôi ở lời ôm thương nhau hỏi hình dung trắng phai dọn buồn vương trên màu mắt ngay phía xa xăm có tiếng thở dài cằn sâu mỗi tình không phôi phai để cho duyên phận mình ngang trai từng chiều cô lưu buồn thắng hiu lẽ loi chi tôi với cánh diều tháng năm cỡ ngày chờ đêm trong những sao chẳng chút hy vọng thuyền giờ sang sông gọi lại bến xưa tiếng ai đang nức sao ô cửa đã trôi nỗi niềm trong cơn mưa cánh hoa xưa giờ còn đâu nữa hẹn lại luyên duyên ở kiếp sau sẽ phải nắm tay đến khi bắt đầu dẫu cho có ngàn vận thương đâu cũng không đành ngớt nhau Khoe em yêu nặng lệ nhòa ngày em rời xa quên mấy câu hò những nghiêng con nước xuôi dòng ở bên kia sông ai đang ngóng trông quên bao câu hứa câu thề giờ đây mọi anh đau đớn ê trời thanh xuân như áng mây trời vậy nên chẳng ai muốn đời thuyền giờ sang xong gọi lại bên xưa tiếng ai đang ngấp gió cưa hạ trôi nói niềm trong cơn mưa cái hoa xưa giờ còn đau nữa hẹn lại liên duyên ở kiếp sau sẽ tay nắm tay đến khi bắt đầu dẫu cho có ngàn vạn thương đau cũng không đành mất nhau tránh do phận duyên hay do ý trời đầy đôi tình nhân phải xa cách rời cỡ sao phải xui chi để đổi lứa đôi nơi lấy men rượu cây để với nỗi lòng ở nơi thành đỗ rau sang lá hồng chăm cho đời cô mai được như ý với những gì cô mong Rock, rock, rock, rock. treo em là gió lướt qua nhanh để anh động lại hơi sương hoa mỹ trong câu ca này để một ngày nào kia con tim em lắng nghe nhìn thấy em lao đầu, dũng khi nào để anh giang cánh tay ôm lấy vào quá khó để chăm lo một người con gái ấm no hạnh phúc đến khi cuối đời bởi nghèo quả nhiên là ai cũng thế thôi này tròn cánh nắm tay một người mà quên đi hoàn cảnh trước mắt lầm than vì quá ngu si hay vì em đã yêu vội vàng tuổi à, nhớ không cấy hồi hôm bữa còn kêu ca chán ba tấm trong tôi chỉ biết điêu ngoa vậy mà hôm nay em đã xa vào lưỡi u mê mất rồi với tôi đại thiếu gia tôi đem anh nơi đây anh sống tay, xuyên qua bao không gian tìm bóng em anh luôn yêu em từ mọi vũ trụ tuyệt tay anh đã đó là chồng em ta bên nhau trong năm bạc mái đầu số kiếp an nhiên vậy dài lâu dài lâu. dừng lại nơi đây em bên ai khác anh chẳng xa em sinh ra là để cho trẻ yêu thương là để bảo chàng tip-top